Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô lại rất vui khi được đồng hành với các em trong bộ môn tiếng Việt lớp 3, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học ngày hôm nay cô sẽ dẫn các em, đó là bài 18, Núi quê tôi, sách giáo khoa trang 84 đến 87. Cả lớp cùng bỏ sách giáo khoa ra cho cô nhé. Các em nhìn vào sách giáo khoa bài 18, Núi quê tôi. Tiết học đầu tiên cô sẽ dẫn các em đó là tiết đọc các em nhìn vào sách giáo khoa trang 84 nào. Nội dung thứ nhất đó là phần trao đổi. Cùng bạn hỏi đáp về đặc điểm của những cảnh vật được vẽ trong tranh. Các em nhìn cho cô, đây là những cảnh vật được vẽ trong bức tranh dưới đây. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi đáp nhé. Ví dụ như sau. Thứ nhất là bức tranh về cảnh gì? Chúng ta sẽ trả lời bức tranh bức tranh vẽ cảnh gì? thì chúng ta sẽ trả lời là bức tranh vẽ cảnh đồng quê xóm làng ở nông thôn thứ hai trong tranh có những cảnh vật nào à vậy thì chúng ta sẽ hỏi là trong tranh có cảnh bà cụ đang gánh rau trâu bò đang gặm cỏ đồng lúa vàng ươm sắp đến ngày thu hoạch vân vân câu hỏi số 3 cảnh vật trong tranh hiện lên như thế nào à vậy thì câu trả lời của chúng ta nhé cảnh vật trong tranh hiện lên rất mộc mạc giản dị, mang nét đẹp dân dã của vùng đồng quê. À, vậy là phần hỏi đáp cô đã dẫn các bạn xong rồi đấy. Chúng ta cùng thực hiện nhé. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần đọc Núi quê tôi. Cô sẽ đọc mỗi một lượt, cả lớp chú ý lắng nghe và chúng ta đọc nhiều lần để tìm ngữ liệu trả lời cho câu hỏi cuối bài nhé. Cô đọc bài bài 18 Núi quê tôi. Từ xa xa, trên con đường đất đỏ chạy về làng, tôi đã trông thấy bóng núi quê, tôi xanh thẫm trên nền trời mây trắng. Về cuối thu sang đông, trên đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng. Còn về mùa hè, trong ánh chớp sáng lóa của cơn rông, cả ngọn núi hiện ra xanh mướt. Lá cây bay như làn tóc của một bà tiên đang hướng mặt về phía biển. Còn cả người bà thì ẩn dưới những cánh đồng lúa chín vàng. Núi hiện lên trong mưa có nhiều màu lá, lá bạch đàn, lá tre xanh tươi che rợp những con đường mòn quanh co lên đỉnh núi những vườn chè vườn sắn xanh tốt bao quanh sườn núi. Thỉnh thoảng, giữa những mảnh vườn là bóng xanh um của một cây mít và thênh thang rười rượi là màu xanh của cỏ, giữa dài và sim mùa. Ở lưng chừng núi có một khe nhỏ, nước chảy ra trong vắt, đọng xuống một giếng đá. Từ xa xa, tôi nghe thấy tiếng lá bạch đàn và lá tre reo từ xa xa, tôi đã cảm thấy hương thơm của chè xanh, của bếp nhà ai tỏa khói. Theo Lê Phương Liên Vậy là cô đã đọc xong rồi. Bây giờ chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ đọc lại nhiều lần nhé. Cùng tìm hiểu một số từ ngữ trong bài nào. Thứ nhất, đó là từ rươi rượi, màu xanh cây lá, trải rộng, gợi cảm giác dịu mát, dễ chịu. Khe ở đây là khoang hở dài và hẹp giữa hai núi. Chúng ta cùng đi trả lời cho 5 câu hỏi ở cuối bài. Câu số 1. Tìm trong bài câu văn Tả đỉnh núi vào cuối thu sang đông Tả ngọn núi vào mùa hè Đối với phần này, chúng ta có thể tìm vào trong sách giáo khoa, nhìn vào trang 84 chúng ta có thể tìm được ngay, đó là cuối thu sang đông. Còn mùa hè như thế nào? Chúng ta tìm được ngay. Đây là đoạn văn cô đánh dấu, các em nhìn vào cho cô nhé. Nhớ gạch cho cô. Về cuối thu sang đông này. Và mùa hè, lấy bút chì gạch chân vào sách giáo khoa cho cô nhé. Cô sẽ giúp các bạn trả lời như sau câu văn tả đỉnh núi vào cuối thu sang đông là Về cuối thu sang đông, trên đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng. Còn câu văn tả ngọn núi vào mùa hè, đó là trong ánh chớp sáng lóa của cơn rông, cả ngọn núi hiện ra sành mướt. Lá cây bay bay, lá cây bay như làn tóc của một bà tiên đang hướng về phía biển. Còn cả người bà thì ẩn dưới những cánh đồng lúa chín vàng. Vậy đây chính là câu hỏi số 1. Các em đánh vào cho cô nhé. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang câu số 2. Chọn từ ngữ có tiếng xanh phù hợp với từng sự vật được tả trong bài. À, ở đây cô sẽ giúp các bạn trả lời luôn nhé. Các em nhìn cho cô giáo. Bóng núi xanh thẫm, ngọn núi xanh mướt. Lá bạch đàn, lá tre xanh tươi. Và vườn chè, vườn sắn xanh tốt. Các em nhìn cho cô giáo trong bài Đoạn tiếp theo nè, đây chính là đoạn miêu tả và có các tiếng xanh phù hợp với từ ngữ được tả trong bài đấy. Cô nhắc lại, bông lúa xanh, các em nhìn trong cô giáo này, bông lúa xanh thấm, ngọn núi xanh mướt. Lá bạch đàn, lá tre, xanh tươi, vườn chè, vườn sắn, xanh tốt Vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong câu hỏi số 2. Chúng ta chuyển sang câu số 3 nào. Tìm trong bài những câu văn có hình ảnh so sánh. Em thích hình ảnh nào? À vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm trong bài những câu văn có hình ảnh so sánh nào. Và em thích hình ảnh nào nhé? Bây giờ chúng ta sẽ tìm những câu văn có sử dụng hình ảnh so sánh nhé. Em nhìn cho cô này. Câu văn đầu tiên đó là về cuối thu sang đông trên đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng rồi câu thứ hai các em nhìn này lá cây bay như làn tóc của một bà tiên đây là câu thứ hai con cả người bà các bạn nhìn như cô giáo này các em nhìn này lá cây bay như làn tóc của một bà tiên đang hướng về phía biển Đấy, đây là hai câu văn sử dụng biện pháp so sánh em nhìn đi chứ nào em thích câu văn nào ví dụ ở đây nhá em thích hình ảnh so sánh về cuối thu sang đông trên đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng hình ảnh này gợi ra một khung cảnh mơ ảo lãng mạn thơ mộng của thiên nhiên những ngày cuối thu được chưa nhỉ vậy là hoặc là chúng ta chọn hình ảnh số 2 được chưa nhỉ Cô đã giúp bạn trả lời xong câu hỏi số 3 rồi đấy. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi số 4. Tác giả cảm nhận được những âm thanh nào, những hương thơm nào của vùng núi quê mình? À, vậy đây chính là câu hỏi số 4. Cô sẽ giúp các bạn trả lời nhé. Tác giả đã cảm nhận được. Các em nhìn vào đoạn cuối cùng trong bài. Từ xa xa. Các em nhìn cho cô tác giả đã cảm nhận được những âm thanh, những hương thơm của vùng núi quê mình đó là tiếng lá bạch đàn và lá tre reo, rồi là hương thơm của chè xanh, của bếp nhà ai tỏa khói. Được chưa nhỉ? Đấy. Vậy đây các em có thể gạch chân vào cho cô. Cô đã giúp bạn trả lời xong câu hỏi số 4. Tiếp tục, câu hỏi cuối cùng của bài. Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài Núi quê tôi. À vậy thì sau khi đọc bài Núi quê tôi, chúng ta thấy được rằng là cảnh núi rừng, vẻ đẹp của thiên nhiên hiện lên muôn hình muôn vẻ, từ thu sang đông rồi vào hè. Những cảnh vật tưởng chừng như rất sung dị, đời thường, qua ngòi bút của tác giả bỗng trở nên thơ mộng, lãng mạn đến nhường nào đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng núi hiện lên trong mưa đọc xong tác phẩm em càng cảm thấy yêu quê hương đất nước yêu núi rừng yêu thiên nhiên nhiều hơn các em thấy đấy qua bài đọc ngày hôm nay chúng ta thấy được rằng là khung cảnh thiên nhiên rất nỗi dung dị đời thường nhưng đã hiện lên qua ngoài bút của tác giả rất đẹp đúng nào và xong bài này chúng ta thấy yêu quê hương yêu đất nước nhiều mình hơn mình nhiều hơn đấy các bạn ạ à. vậy là cô đã giúp bạn trả lời xong năm câu hỏi trong bài rồi tiếp đọc của chúng ta đến đây là kết thúc cô chuyển sang tiết tiếp theo đó là tiết viết các em nhìn cho cô giáo ôn chữ viết hoa v và sờ Bây giờ chúng ta sẽ viết tên riêng, vạn xuân, viết câu, gió đưa cảnh trúc la đà, tiếng chuông, trấn vũ, canh gà, thọ xương. À, đối với phần viết này, chúng ta sẽ tự viết vào vở cho cô. Lưu ý, viết đều, viết đẹp. Và sau khi viết xong, nhớ đưa cho bố mẹ và người thân kiểm tra lại các bạn nhé. Bây giờ, Cô và các em sẽ tiếp tục chuyển sang nội dung tiếp theo, sách giáo khoa, trang 86 nào. Chuyển sang phần luyện tập nhé. Các em nhìn vào cho cô giáo, luyện tập, bài tập 1. Tìm trong các câu in đậm những từ ngữ có nghĩa giống nhau. Các em nhìn cho cô giáo nhé. Chỉ tìm trong các câu in đậm những từ ngữ có nghĩa giống nhau. Các em nhìn cho cô giáo, cô sẽ đọc bài Rừng cây im lặng quá một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Gió bắt đầu thổi rào rào, phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi. Nắng bốc hương, hoa tràm thơm ngây ngất, gió đưa mùi hương ngọt lan xa phảng phất khắp rừng. Thoát cái, cả một khoảng rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ tĩnh lặng. Vậy thì các bạn thấy là trong bài có những câu in đậm đấy có ba câu in đậm các nhìn có rừng cây im lặng quá phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi và thắt cái cả một khoảng rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ tĩnh lặng bây giờ chúng ta sẽ tìm những từ ngữ có nghĩa giống nhau là câu số 1 cô sẽ giúp các bạn trả lời như sau những từ ngữ có nghĩa giống nhau là thứ nhất rừng cây các em nhìn cho cô ở đây câu thứ nhất ta có rừng cây và chúng ta có rừng ban mai rồi rừng nguyên sơ đấy em thấy được rằng là những từ ngữ này đều nói về rừng đúng nào tiếp theo chúng ta có các từ sau im lặng đấy các bạn nhìn chưa cưa rồi là yên tĩnh rồi là tĩnh lặng Vậy ba từ này cũng có nghĩa giống nhau đấy các bạn nhỏ ạ. Rồi, vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong bài tập số 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2. Chọn từ dưới đây thay cho mỗi từ in đậm trong câu. À, các em nhìn cô giáo, cô giáo nha. Các em nhìn này. Chọn từ dưới đây thay cho mỗi từ in đậm trong câu. Sừng sững, chăm chỉ, vàng ruộng A. Những người dân quê tôi rất hiền lành, chịu khó. Dưới ánh nắng, dưới ánh mặt trời, cánh đồng vang rực màu lúa chín. C. Đi qua cánh rừng, một dãy núi hùng vĩ hiện ra trước mắt chúng tôi. À vậy giờ bây giờ chúng ta sẽ tìm các từ thay thế. Từ đầu tiên, các em nhìn cho cô giáo, từ chịu khó thì chúng ta có từ chăm chỉ Tiếp theo, từ vàng rực chúng ta sẽ điền từ vàng ruộm. Và từ hùng vĩ chúng ta có từ sừng sững. Vậy bây giờ cô sẽ đọc lại cả câu xem nhé. Những người dân quê tôi rất hiền lành, chăm chỉ. Đấy, là đọc câu A. Câu B, dưới ánh mặt trời, cánh đồng vang ruộng màu lúa chín. Rất hợp lý đúng không các bạn nhỉ? Câu C, đi qua cánh rừng, một dãy núi sừng sững hiện ra trước mắt chúng tôi. Vậy là cô đã giúp bạn trả lời xong câu hỏi số 2 rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 3 nào. Đặt câu có hình ảnh so sánh để tả cánh đồng hoặc dòng sông. À, vậy bây giờ chúng ta sẽ yêu cầu đề bài. Các em nhìn cho cô đó là đặt câu và có hình ảnh so sánh nhưng phải tả cánh đồng hoặc là dòng sông. Vậy đây có ba yêu cầu. Câu câu ở đây là chúng ta hoàn chỉnh. Được chưa nhỉ? Các em nhớ cho cô giáo đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. Như thế nào được gọi là câu? Câu là phải thông báo một nội dung trọn vẹn. Tức nghĩa là chúng ta đọc lên chúng ta hiểu thì đấy gọi là câu kem nhé. Và thứ hai là phải có hình ảnh so sánh và thứ ba nội dung là tả cánh đồng và dòng sông. Bây giờ sẽ cô sẽ giúp các bạn trả lời nhé. Mẫu ở đây các em nhìn này, vào mùa lúa chín, cánh đồng quê tôi như một tấm thảm vàng rực. Hoặc là nhìn từ xa, dòng sông trông như một tấm lụa xanh mềm mại vắt ngang cánh đồng. À được không? Rất được đúng các bạn nhỉ? Nhìn từ xa, dòng sông trông như một tấm lụa xanh mềm mại vắt ngang cánh đồng. Vậy đã đảm bảo yêu cầu các bạn nhé. Thứ hai, dòng trong như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu mọi vật xung quanh à cái đấy là có sử dụng so sánh đúng nhỉ thứ ba cánh đồng lúa chín vàng trải dài như vô tận à các bạn thấy đấy đây chính là à, câu hỏi các câu cô đã hướng dẫn các bạn đặt rồi ngoài ra chúng có thể ta có thể tự đặt thêm những câu cho mình các bạn nhớ chưa nào Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 1, phần viết đoạn văn các em nhìn nhé. Bài tập số 1, quan sát và kể tên những cảnh vật được vẽ trong tranh. À, các em nhìn có giáo có 4 bức tranh này. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát xem à, trong 4 bức tranh này kể những gì, vẽ những gì nào. Bây, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Những cảnh vật trong tranh là Cảnh số 1. Đấy các em nhìn cho cô giáo này, đó là cảnh đường phố tấp nập người qua lại. Được chưa nào? Đấy cảnh 1 là người đường phố tấp nập người qua lại. Thứ hai là cảnh vùng quê yên bình có các bạn nhỏ đang chơi ở trước sân nhà. Cảnh thứ ba đó là ruộng bậc thang. Các em nhìn thấy nhỉ? Và cảnh cảnh tiếp theo đó là cảnh bãi biển hoang sơ. Rồi, vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ trả lời xong câu hỏi số 1 rồi đấy. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Đó là viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật quê hương. Và các bạn thấy được rằng là quê hương của chúng ta, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, có rất nhiều cảnh đẹp. Cô tin chắc rằng cảnh đẹp ở tất cả cảnh đẹp ở quê hương của các bạn nhỏ Ồ, có rất nhiều đúng không? Vậy chúng ta sẽ viết đoạn văn để nêu tình cảm, cảm xúc nhé. Gợi ý như sau. Tên cảnh vật quê hương, đặc điểm bao quát của cảnh vật, điều em thích nhất, ấn tượng nhất về cảnh vật, cảm nghĩ của em khi ngắm nhìn cảnh vật. Được chưa nhỉ? À rồi, vậy là cô giúp đỡ các bạn như sau. Đoạn văn của cô đây, cô hướng dẫn các bạn nhé viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật quê hương. Ví dụ như, đối với em, quê hương là nơi trồn rau cắt rốn, là nơi đã nuôi nấng em thành người. Nơi đây đã ghi lại bao kỷ niệm ngọt ngào, vui buồn của tuổi thơ. Đó là những ngày em được sống bên bố mẹ, được bố mẹ yêu thương. Đó là ngày nắng trói trang, mẹ vừa quạt vừa ru em ngủ. Đó là mùa đông lạnh giá, bố và em ngồi bên bếp lửa ủ ấm cho nhau. Quê hương cũng là nơi cho em rất nhiều người bạn tốt. Là người bạn cho em học tập, cùng em chăn trâu, cắt cỏ, bền bờ đê. Những người bạn đã cùng em chia sẻ chia bao niềm vui, nỗi buồn. Em còn nhớ cả thầy cô giáo đã dạy dỗ em. Những lời giảng, nét bút, giọng nói hiền từ đã khắc sâu trong trái tim, không thể nào phai nhạt. Em rất biết ơn và tự hào về quê hương mình. Em sẽ cố gắng học tập, nỗ lực không ngừng để làm giàu cho gia đình và cho quê hương đất nước. Các bạn ạ, đây chính là đoạn văn cô viết để nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật quê hương em, về cảnh vật quê hương mình. Nhờ. Chúng ta có thể chọn bất cứ cảnh vật nào ở quê hương mình. Đây là bài văn, à đây là đoạn văn cổ của viết bao quát nhất. Chúng ta có thể chọn cảnh vật ở quê hương em, có thể là cảnh dòng sông, có thể là cảnh, đồng lúa, được chưa nhỉ? Rồi, và bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Các em về nhà tìm đọc những câu chuyện, bài văn, bài thơ về quê hương đất nước. Ví dụ như là một số câu chuyện bài văn, bài thơ về quê hương đất nước như Cửa Tùng của tác giả Thụy Trương, Đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi, Hồn quê của tác giả Bảo Châu. Các bạn nhé, bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Chúc các em học thật là tốt. và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cô, để cô có động lực đồng hành với các bạn nhỏ trong những bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em!